Xin chào toàn thể anh em Đấy, đặc biệt là những anh em nào mà đang làm tay cái hoặc là anh em nào mà đang tìm muốn tìm cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu anh em có tỷ lệ phần trăm thắng thì à, anh em theo dõi cái video này để trải nghiệm cùng với cái bộ hột tài xỉu này bên tôi để cùng với tôi để xem cái bộ hột này nó có đáp ứng đủ nhu cầu của anh em hay là nó uh, nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không thì là anh em theo dõi cùng với tôi nhé đấy thì uh, trước tiên và tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu này cái bộ hột tài xỉu này là cái bộ hột tài xỉu 2020 đấy thì cái bộ hột này thì cũng rất là nhiều anh em cũng đã dùng tới rồi à, những phản hồi của anh em khá là tốt đấy thì uh, riêng nói về cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì uh, nó là cái bộ hột tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em nhé thì cái bộ hột này là chính tay tôi làm ra Đấy, và đã có cái cách lắc hiệu quả nhất của cái bộ hột tài xỉu này à, khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu này thì à, tôi sẽ hướng dẫn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc đó để cho anh em đi lắc tài xỉu nó được hiệu quả hơn Đấy, ngoài ra thì là anh em có thể về nghiên cứu thêm những cái cách lắc riêng của anh em để anh em đi lắc nó phong phú hơn nhé. đó thì à, <clears throat> thì à, đầu tiên tôi vào tôi sẽ à, kiểm tra tang của cái bộ hột tài xỉu này để cho nó có xanh chín nó độ xanh chín của cái bộ hột này nhá thứ nhất là thử cho anh em cái nam châm này Đó. nam châm không hít này Đó. nắp này Đó. Đấy. thử cho anh em nước muối này đó chưa đó nhưng mà bộ hột này là 100 phần trăm là không tan có rất là nhiều anh em hỏi gọi điện đến cho tôi nói rằng là cái bộ hột này nó đi theo ý muốn mà tại sao nó lại không có tan? Đấy, thì ờ, nói luôn với anh em là cái bộ hột này nó lắc bằng cái tài nghệ của anh em Đấy, tài nghệ và không thể thiếu được cái cách lắc của nó do tôi đấy, tự làm ra và tự nghiên cứu ra cái cách lắc của nó đấy, nói chung là cái cách lắc của nó thì là anh em lắc tài xỉu rồi anh em cũng rất là dễ anh em có thể là học được cái kiểu lắc thế thôi đấy, còn chủ yếu là anh em về anh em có thể nghiên cứu thêm đấy, một đến hai cách lắc của anh em tự anh em có thể là nghiên cứu ra về cái bộ hột này nó đi rất là đều nên là rất là dễ để anh em có thể là uh, làm ra hay là tìm ra những cái cách lắc nó khác nhau nhá đó đấy còn uh, giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em đấy giờ sẽ soi đèn cho anh em này đây mặt nam gửi lên này đấy hột cực kỳ đẹp nhé, đẹp trắng như ngọc trinh đó đó nói chung là anh em à, chỉ cần biết là cái bộ hột này nó đi như thế nào và nó có thể à, cho anh em những cái à, phù hợp với sân chơi của anh em thì là anh em có thể là anh em mua thôi Đấy, còn tan tích của nó thì đảm bảo với anh em luôn là một nghìn phần nghìn là không có tan nhé đấy thì ờ, giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em để test cho anh em cái cái bộ hột tài xỉu này cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy cái bộ hột 2020 này ngoài ngoài cái ờ, cách mà anh em có thể giữ tài giữ được xỉu đấy, giữ được tài giữ được xỉu thì là anh em có thể là đưa cái bộ hột tài xỉu này nó đi rất là đều đấy. ví dụ như chén tài đấy, chén sau chén xỉu đấy, chén sau nữa là chén tài sau nữa là xỉu đấy, nó cứ nối tiếp nhau như vậy nó rất là đều khoảng tầm 90 phần trăm cho anh em đấy, thì tất nhiên nó phải có phản rồi đấy, cái phản thì ờ, anh em đánh tài xỉu anh em biết cái phản thì không thể tránh được nhé đấy thì cái bộ hột này khi mà anh em có cách lắc rồi anh em phải giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em lên tầm 7 đến 80 phần trăm thì cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì tôi sẽ hướng dẫn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau đấy, khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu này nhé đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là cái bộ hột này nó đi đều đấy, tỷ lệ đi đều của nó như thế nào nhé đấy, xỉu tài này đó. xỉu đây đó đi rất là đều tài này thì cái chén này đứng ở một chén à, tài chén này thì 80 90 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em Đó, 115 đấy thì anh em theo dõi cái cái cái bộ hột anh em đã biết rồi lên cặp rất là nhiều thì là chứng tỏ rằng cái bộ hột này cái tỷ lệ của nó lên bão khá là cao anh em chỉ chỉ cần lắc cái bộ hột này đều tay thì là nó có tỷ lệ ra bão rất là cao nhé đó thì tiếp theo tôi sẽ lắc cho anh em tôi sẽ đưa cái bộ hột này nó lên tài hay là nó xuống xỉu nó đi theo ý muốn nhé ví dụ như chén này tôi sẽ cho nó lên tài đó tài tiếp tục cho nó xuống xỉu Đấy, theo ý muốn của anh, của anh em Đấy, theo ý muốn của tôi nó xuống xỉu thế này hai ba năm đúng không anh em đó thì uh, vừa rồi đã test cho anh em cái đi đều cái tỷ lệ đi đều của nó đó là bao nhiêu phần trăm đấy thì anh em xem video anh em cũng đoán được phần nào nhé thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái uh, quan trọng nhất của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đó chính là cái lắc giữ tài giữ xỉu nhé thì đang ở xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em thì cái chén này là cái thế hột khó hai ba năm thì chắc chắn là anh em phải giữ được xỉu nếu không giữ xỉu là anh em sẽ thua chén này 145 tiếp tục giữ xỉu cho anh em đấy 125 xỉu đây, đấy xỉu đây, đó đấy chính là cái cách lắc mà anh em có thể giữ tài giữ được xỉu đấy, thì bây giờ tôi sẽ chuyển lên tài đấy, chuyển lên tài chuyển lên tài tôi sẽ giữ tài cho anh em đấy thì cũng nói luôn với anh em là cách giữ tài hay là cái cách giữ xỉu thì là nó đều như nhau cả cũng đều là một cái cách lắc đấy, thì anh em về anh em có thể là thiên biến ra nhiều cái cách lắc khác nhau để anh em đi lắc nó phong phú hơn nhá giữ xỉu à giữ tài cho anh em này ba năm sáu này tiếp tục giữ tài này hai bốn năm này tiếp tục giữ tài tiếp này tiếp tục lại hai bốn năm này tiếp tục lại hai bốn năm này ừ đấy thì cái này nó xú xỉu đấy thì uh, anh em cũng uh, theo dõi video anh em cũng đã thấy rồi cái bộ hột nó đi như thế nào cái bộ hột này nó có thể mang lại cho anh em những chiến thắng hay không thì là đó là do anh em đấy, anh em có thể thấy cái bộ hột này nó phù hợp hay là nó đáp ứng đủ nhu cầu của anh em khi mà anh em đi sân chơi ấy, thì là anh em cứ liên hệ với tôi đấy, tôi sẽ gửi hàng về cho anh em với cái sản phẩm với những cái bộ hột tài xỉu mà tốt nhất Đấy, đảm bảo với anh em cái sự uy tín và cái ờ, sự ờ, đảm bảo về chất lượng Đấy, cho anh em lên tới 100 phần trăm nhé Đấy thì uh, video này tôi uh, làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em thì anh em nào mà theo dõi video thì anh em đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi ra những clip mới hay là ra những cái sản phẩm mới video mới thì là anh em tiện anh em theo dõi nhé chào tạm biệt tất cả anh em